cuộc sống không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Chế độ ăn uống low carb cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ cho chị em phụ nữ. Hãy cùng chuyên mục tri thức Gamer tìm hiểu những ảnh hưởng của chế độ ăn low carb đối với sức khỏe của phụ nữ nhé. 1. Chế độ ăn uống low carb và low calorie có thể ảnh hưởng đến tuyến thượng thận của phụ nữ. Hóc môn của bạn được kiểm soát bởi 3 tuyến chính. Vùng dưới đồi nằm trong não, tuyến yên nằm trong não, tuyến thượng thận nằm ở phía trên của thận Tất cả ba tuyến tương tác theo các cách phức tạp để giữ cho hóc môn được cân bằng. Việc này được gọi là trục dưới đồi, tuyến yên thượng thận, HPA. Các trục HPA chịu trách nhiệm việc kiểm soát mức độ căng thẳng, tâm trạng, cảm xúc, hệ tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, ham muốn tình dục, sự trao đổi chất, mức năng lượng của bạn và còn nhiều hơn thế nữa. Các tuyến trên rất dễ nhạy cảm với những thứ như mức calori nạp vào, sự căng thẳng và mức độ tập thể dục. Nhiều nguồn tin cho rằng một chế độ ăn quá ít calo hoặc quá ít cáp cũng có thể đóng vai trò như một tác nhân gây stress, gây rối loạn các chức năng của HPA. Ngoài ra, một số minh chứng cho rằng chế độ ăn low carb có thể làm tăng sản xuất cortisol, hormone căng thẳng, làm cho quá trình này trở nên tồi tệ hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn kiêng low carb mang lại lợi ích giảm cân hiệu quả nhưng làm tăng nồng độ cortisol so với chế độ ăn chất béo vừa phải, cáp vừa phải bạn ăn quá ít cáp hoặc calo và đang trong trạng thái căng thẳng mãn tính có thể làm rối loạn các trục HPA, gây ra các vấn đề về nội tiết tố. Một chế độ ăn uống low carb có thể gây ra chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc bị mất kinh ở một số phụ nữ. Nếu bạn ăn không đủ cáp, có thể sẽ trải qua các chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc bị mất kinh, Chu kỳ kinh nguyệt bị mất từ 3 tháng trở lên được gọi là mất kinh. Nguyên nhân phổ biến nhất mất kinh là do vùng dưới đồi nạp quá ít calo, quá ít cáp, giảm cân, căng thẳng hoặc tập thể dục quá nhiều. Mất kinh xảy ra do sự sụt giảm nồng độ của nhiều hóc môn khác nhau, chẳng hạn như hóc môn gonadotropin relaxin, là cái mà bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt. Điều này dẫn đến một hiệu ứng domino, gây giảm các nồng độ hóc môn khác nhau như luteinizine, hormone kích thích nang trứng, estrogen, progesterone và testosterone. Những thay đổi này có thể làm chậm một số chức năng ở vùng dưới đồi, là vùng chịu trách nhiệm tiết ra hormone. Các mức độ leptin thấp, một hormone được sản xuất bởi các tế bào chất béo, là một nguyên nhân tiềm tàng của sự mất kinh và kinh nguyệt không đều. Bằng chứng cho thấy rằng phụ nữ cần có một chế độ leptin nhất định để duy trì chức năng bình thường của kinh nguyệt. Nếu bạn tiêu thụ cáp hoặc calo quá thấp thì nó có thể làm giảm nồng độ leptin của bạn và cản trở khả năng leptin điều tiết ra hóc môn sinh sản. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ thiếu cân, thiếu cơ hoặc đang trong một chế độ ăn uống low carb. Tuy nhiên, bằng chứng về sự mất kinh do chế độ ăn uống low carb vẫn còn khá khan hiếm. Các nghiên cứu đã báo cáo rằng mất kinh là một tác dụng phụ thường chỉ xảy ra ở những phụ nữ áp dụng chế độ ăn uống low carb trong một thời gian dài một nghiên cứu trên 45 cô gái tuổi teen theo chế độ ăn ketogenic. Chế độ ăn rất thấp calo trong 6 tháng. Kết quả, 45% trong số đó đã có vấn đề về kinh nguyệt và 6 tháng mất kinh. Sụt giảm chức năng tuyến giáp Tuyến giáp của bạn sản xuất ra hai hóc môn, thyroxin và triodothyronine Hai hormone này rất cần thiết cho một loạt các hoạt động của cơ thể, bao gồm thở, nhịp tim, hệ thần kinh, trọng lượng cơ thể, kiểm soát nhịp độ, nồng độ cholesterol và chu kỳ kinh nguyệt. T3. Hormone tuyến giáp năng động, rất nhạy cảm với lượng calori và cáp. Nếu calori hoặc cáp quá thấp, thì nồng độ T3 thả và T3 ngược sẽ tăng. T3 ngược là một loại hormone ngăn chặn hoạt động của T3. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn ketogenic làm giảm nồng độ T3. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ T3 giảm khoảng 47% trong 2 tuần ở những người theo chế độ ăn uống không có cáp. Ngược lại, ở những người tiêu thụ lượng calori tương tự nhưng ít nhất 50g cáp hàng ngày đã không có sự thay đổi nào trong nồng độ T3. T3 thấp và mức T3 ngược cao có thể làm chậm sự trao đổi chất của bạn, dẫn đến các triệu chứng như tăng cân, mệt mỏi, thiếu tập trung tâm trạng không tốt và nhiều hơn thế nữa. Chế độ ăn uống low carb rất có thể gây ra sụt giảm chức năng của tuyến giáp ở một số người. Điều này có thể dẫn đến sự mệt mỏi, tăng cân và tâm trạng không được tốt. Chế độ ăn low carb có thể ảnh hưởng đến việc sinh sản. Số lượng và loại cáp tiêu thụ có liên quan đến mức độ sinh sản của phụ nữ. Ví dụ, Tiêu thụ quá nhiều hoặc quá ít cáp đều gắn liền với việc giảm khả năng sinh sản. Theo một số chế độ ăn uống rất thấp cáp, trong một khoảng thời gian dài có thể gây rối loạn nội tiết tố, gây mất kinh hoặc chu kỳ kinh nguyệt không đều. Điều này có thể làm giảm khả năng sinh sản và làm cho một số người phụ nữ khó có thai hơn. Bạn nên ăn bao nhiêu cáp? Từng cá nhân khác nhau sẽ cho nhu cầu cáp tối ưu khác nhau. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này khuyên bạn nên tiêu thụ 15 đến 30% tổng số calorie mỗi ngày của bạn đến từ cát. Đối với hầu hết phụ nữ, con số này thường tương đương khoảng 75 đến 150 g cáp mỗi ngày. Một số phụ nữ nên tiêu thụ lượng cáp vừa phải, trong khoảng 100 đến 150 g mỗi ngày, bao gồm những người phụ nữ rất năng động và cố gắng để phục hồi sau tập luyện. Trường hợp tuyến giáp hoặc hiệu suất hoạt động kém, mặc dù đã dùng thuốc, những người đang nỗ lực để giảm cân hoặc bắt đầu tăng cân, kể cả trên một chế độ ăn uống cáp thấp, đã từng bị ngừng kinh nguyệt hoặc đang có dấu hiệu kinh nguyệt không đều. Đang theo một chế độ ăn uống rất thấp cáp trong một khoảng thời gian dài, có thai hoặc cho con bú. Ở những người phụ nữ khác, chẳng hạn như vận động viên hoặc người đang cố gắng để tăng cân, có thể phải nạp một lượng cáp hàng ngày lớn hơn 150g mới thích hợp. Một lượng cáp vừa phải có lợi cho một số phụ nữ kể cả những người rất năng động hoặc có vấn đề về kinh nguyệt. Những trường hợp nên nạp ít cáp Một số phụ nữ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu áp dụng chế độ lâu cáp, tức là dưới 100g cáp mỗi ngày, bao gồm người bị thừa cân hoặc béo phì, rất ít vận động, có chứng động kinh, có hội chứng buồn trứng đa nang, u sơ hay nội lạc tử cung, đang bị nấm men phát triển quá mức, bị kháng insulin, bị chuẩn đoán mắc các bệnh tiểu đường loại 1 hay loại 2, mắc một số căn bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hoặc Parkinson, một số hình thức ung thư nhất định. Kết luận, một số người hoạt động tốt nhất với chế độ ăn uống rất thấp cáp, trong khi lại có những người hoạt động tốt hơn trong một chế độ ăn cáp vừa phải. Để tìm ra chế độ ăn uống phù hợp, bạn nên thử nghiệm nhiều chế độ và điều chỉnh lượng cáp sao cho phù hợp với bản thân và hoạt động của chính mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình tri thức gamer sau.